trong vòng chung kết hôm nay lời chúc sức khỏe tay tài thi hưởng và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu một vòng ba mối hỏi và thi chung kết tiếng hát vòng thi năm 2022 một nhạc sĩ Hoàng Lương phó chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hai nhạc sĩ võ lê chi hội trưởng chi hội văn học việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu nhạc sĩ Hậu Vân, Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và tiếp theo chương trình, hội thi chung kết hôm nay là phần thi diễn của em Trần Phạm Thảo My với nhạc phẩm Đón Xuân của trường tiểu học Lê Thành Di. Xin mời quý vị cho em Trần Phạm Thảo My một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt. của em Trần Phạm Thảo My rất là nhiều. Xin cảm ơn.